giấc mơ trong ba lô hoa nhịp bước quân hành vời vợi nỗi nhớ chưa là gì của nhau em đang chưa 你。